Hello, everybody. Hello. Hello. Hello, guys. Teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Good morning. Oh, no. Good evening. Remember to say good evening. How are you today? I'm fine, thank you. Teacher. See you. Hello, guys. Teacher. Hi, everybody. macam teman. Nice, macam. Hello everyone. Hello teacher. Hello guys. Une, une, une, une, une, une, une. Hello. Teacher. Une, sama teman-teman. Une. Hello. Hello. Hello guys. Nice to see you. Hello. to meet you. Nice to meet you. Sakama chama tama unne. Nice to meet you. Hello, hello, hello, hi. Hello, okay. Ama unne. Friends. Sambucha. Hello. All right. Good evening, everybody. Nice to see you guys today. Have you guys finished the homework? I can see a lot of you guys have turned in the homework in the group right? Good job. You guys have a nine, uh, an eight, a 10, a lot of 10 for your homework. Okay, well done, very good. Now wait, uh, you know, today what we're going to learn. Last time I told you guys, we're gonna learn about the past symbol. Remember, we're gonna learn about the past symbol. I know that a lot of you knows about the past uh, symbol already, but some of you haven't known clearly, okay, about the past symbol. So today, let's learn about the past simple, okay? The tense, thì quá khứ đơn, okay? Guys, remember to stay focused, okay? Mọi người nhớ tập trung nè. Ừ, cái này là cũng, bạn nào mà chưa học sẽ thấy nó sẽ hơi khó một xíu đó. Okay, so focus everybody. Now, uh, these, this is, you can see on the screen, the structure of the past tense. Đây là cấu trúc của thì quá khứ đơn. Ok, tụi con đang nhìn thấy ở trên đây là cấu trúc của thì quá khứ đơn. Bạn nào thích có thể chụp hình lại hoặc là viết lại vào tập của mình cái này để mình áp dụng này. Đầu tiên người ta sẽ chia ra làm hai cột, đó là cột về động từ to be. Động từ be là gì? Tụi con còn nhớ không? Be. Be nó là một cái động từ rất là đặc biệt. Đây be, động từ be á, khi mà ở thì hiện tại có phải tụi con sẽ sử dụng be nó sẽ được đổi thành am is are đó có thể nhắc tới be thì nhiều bạn không biết be là gì nhưng mà khi nhắc tới am is are cô nghĩ là nhiều bạn biết đúng không tại sao mình lại dùng am is are ví dụ khi mình nói là I am 8 years old tại sao mình lại dùng chữ em ha à, bởi vì ở thời điểm hiện tại con đang 8 tuổi đúng không cho nên là mình sẽ dùng là I am 8 years old ok thì cái be này ở thì hiện tại nó sẽ được chia là am is are có ba cái để chia ra đó nhưng mà tùy theo chủ ngữ nào mình phải dùng am chủ ngữ nào mình dùng is chủ ngữ nào mình dùng are ok nó sẽ khác nhau ví dụ như số nhiều uh, the cats the cats are very cute ví dụ cô khen những con mèo nhìn rất là dễ thương đúng không the cats are very cute thì lúc đấy cô phải dùng chữ are uh, the cat is very cute if only one cat nó chỉ có một con mèo thôi thì cô phải dùng là is còn am thì rất là đặc biệt và rất là dễ nhớ đúng không nó chỉ đi với mỗi cái chữ I thôi tôi thôi nhân sư tôi thôi I am ok so now như vậy be trong hiện tại thì tụi con sẽ chia am is are nhưng mà trong quá khứ giống cái bài tập mà cô cho mọi người làm tụi con nhớ không cái bài tập mà cô cho tụi con làm trước á là sẽ chia ra một bên là today là có nghĩa là hiện tại là hôm nay một bên là yesterday có nghĩa là hôm qua là quá khứ đúng không thì quá khứ là miêu tả những việc đã xảy ra trong quá khứ quá khứ thì có nghĩa là những cái gì xảy ra từ trước ngày hôm nay à, trước cái thời khắc bây giờ trước đó nó đều là quá khứ hết Ok, như vậy be trong đây sẽ biến thành was với lại were, was với lại were. Như vậy để phân biệt cho tụi con biết khi nào dùng was, khi nào dùng were, tụi con cũng nhớ was là biến đổi từ chữ uh, đây chữ am với chữ is đó dễ nhớ nhất là tụi con sẽ nhớ như thế này am với is thì khi đổi qua quá khứ sẽ là was như vậy khi mà mình dùng I thì mình sẽ đi với was ok I was uh, for example I was 10 last year hồi năm bây giờ con 11 tuổi đi thì bị hồi năm ngoái con 10 tuổi đúng không thì con phải dùng là I was right còn với với chữ are thì nó sẽ được biến thành chữ were à đây chỉ cần nhớ cái này thôi là tụi con thấy rất là dễ nhớ bởi vì đa phần các bạn đều nhớ được am is are đúng không thì mình chỉ cần từ cái am is are đó mình nhớ qua cái was với were nữa là rất là dễ nhớ ok So remember guys, am hoặc là is là trong hiện tại mình dùng am với is thì trong quá khứ cái đấy mình sẽ đổi qua thành là was. À, còn are thì từ đó thành là were. Okay. For example, you were, you thì mình sẽ đi với were, they thì đi với were. Okay. Just like this one. Như vậy tại sao mình lại dùng cái thì này? Okay. Why? We want to để trước khi cô quay cô đọc cái này trước này. Okay. we use the past symbol to talk about an action một cái hành động mà được bắt đầu và đã kết thúc trong quá khứ và chúng ta thường sử dụng nó khi mà nó xảy ra cô ví dụ nha hôm qua ví dụ hôm qua Phúc Nguyên được mẹ dắt đi ăn kem đi ví dụ Phúc Nguyên được mẹ dắt đi ăn kem vào lúc ờ, uh, 6 giờ chiều hôm qua đi đó cái mẹ Phúc Nguyên dắt Phúc Nguyên đi ăn kem thì Phúc Nguyên ăn kem từ 6 giờ đến 7 giờ thì con về nhà rồi. Như vậy là cái việc mà Phúc Nguyên ăn kem, cái việc mà ăn kem nó đã xảy ra hôm qua, nó đã bắt đầu hôm qua và nó kết thúc cũng vào hôm qua rồi. Bây giờ là Phúc Nguyên đang ngồi học bài với mình chứ đâu có ngồi ăn kem nữa đâu đúng không? Như vậy cái hành động ăn kem đó nó xảy ra hôm qua rồi, nó là trong quá khứ rồi. Bây giờ Nguyên lên ngồi học bài rồi đâu có còn ăn kem nữa à, như vậy lúc đấy ví dụ phúc nguyên muốn kể cho cô nghe à hôm qua con vừa mới được ăn kem đó đó cái phúc nguyên sẽ hỏi nói là gì yesterday I ate ice cream à như vậy là ở à, đây lúc này cô sẽ hiểu à hôm qua là Phúc Nguyên được ăn kem à đây đó là lý do vì sao mình phải dùng quá khứ đơn miêu tả một cái việc xảy ra trong quá khứ và đã hoàn tất rồi có nghĩa là hôm qua ăn kem thì hôm qua cũng đã ăn kem xong rồi tới bây giờ ngay thời điểm này là Phúc Nguyên không còn ăn kem nữa bây giờ là đang ngồi học với nhau này đâu có ăn kem đúng không okay you guys understand just like this one we bought a new car two months ago hai tháng trước chúng tôi mua một cái xe hơi mới như vậy cái hành động mình đi mua cái xe mới đấy là mình đã mua hồi hai tháng trước rồi còn bây giờ là coi như mình đã chạy cái xe hơi mới rồi mình đâu còn mua nữa tới tận bây giờ là mình đã mua xong rồi cái hành động mình mua cái xe mình đem về nhà nó đã hoàn tất trong quá khứ rồi cho nên là con phải dùng cái quá khứ đơn để mình miêu tả cái hành động này ok I phoned Rob last night tôi gọi điện cho Rob ngày hôm qua có nghĩa là tối hôm qua mình gọi cho Rob và mình nói chuyện một hồi mấy tiếng đi thì mình cũng đã gọi xong ngày hôm qua rồi tới hôm nay là bây giờ mình đang làm một chuyện khác chứ mình đâu có còn cầm cái điện thoại mình gọi cho bạn Rob nữa đâu đúng không cho nên là đó vì sao mình phải dùng quá khứ đơn là như vậy ok ngoài ra nó có một số cái ví dụ như là past habits là một cái uh, habit là giống như là ờ, một cái thói quen của tụi con đã từng làm khi trong quá khứ ví dụ con ờ, ví dụ ờ, hoàng giang nói là uh, when I was young I ate a lot of ice cream ok ví dụ như vậy có nghĩa là ý của hoàng giang là hồi còn bé là hoàng giang ăn rất là nhiều kem thì đồng nghĩa với việc đó có nghĩa là bây giờ hoàng giang sẽ không còn ăn nhiều kem giống như vậy nữa bởi vì mình miêu tả thói quen cũ mà cái thói quen ăn nhiều kem đó là hồi xưa là hoàng giang hay ăn nhiều kem thì bây giờ hoàng giang không còn ăn nhiều kem như vậy nữa có thể là vẫn ăn kem nhưng mà là không ăn nhiều như hồi xưa nữa thì nó dùng để miêu tả những cái thói quen mà con đã từng làm trong quá khứ ví dụ câu này my granddad traveled a lot when he was young. Ông của tôi đi du lịch đã từng đi du lịch rất nhiều khi mà ông ấy còn trẻ bây giờ thì ông đã lớn rồi ờ, ok ông đã già rồi nên là ông không còn sức để đi du lịch nhiều nữa đương nhiên là có thể ông vẫn đi du lịch nhưng mà không có nhiều như ngày xưa nữa thì cái thói quen mà đi du lịch nhiều đó nó là thời xưa thôi bây giờ không còn nữa bây giờ chỉ là đi ít hoặc là có thể là không đi luôn ok you guys understand cái này nó cũng khá là dễ hiểu ok nhưng mà đến lúc mà mình dùng, dùng cái động từ nào thì nó mới khó hiểu hơn một xíu bây giờ cô quay lại với cái uh, cái cách để mình sử dụng quá khứ đơn này so how can we use this đối với cái này thì dễ tụi con chỉ cần dùng words hoặc là word đúng không ok ví dụ uh, yesterday ví dụ cô có câu last year last year I was 10 years old giống như hồi nãy cô nói đó tôi đã 10 tuổi thì như vậy đồng nghĩa với vậy có nghĩa là this year con đã được 11 tuổi rồi đó hồi năm ngoái con 10 tuổi thì năm nay con phải được 11 tuổi đúng không đó thì cái này rất là dễ chỉ cần là chủ ngữ nè I ví dụ ở đây cô có chủ ngữ I cộng với was hoặc là were tùy vào cái chủ ngữ con dùng là gì ok was hoặc là were hoặc là mình thêm not vào công phủ định thì chỉ cần thêm not vào thôi I wasn't I wasn't, they weren't friends. Họ không đã không còn là bạn với nhau nữa. They weren't friends. Ok, họ đã từng là bạn. Câu này khi mà con đọc lên thì con phải hiểu là họ đã từng là bạn đồng nghĩa với việc họ không còn là bạn bây giờ. Cái việc làm bạn với nhau là hồi xưa, à đây câu này được chia quá khứ đơn như vậy cái này con có hiểu là gì hồi xưa họ chơi với nhau họ làm bạn với nhau thì đồng nghĩa với việc đó bây giờ họ không còn chơi với nhau nữa tại vì nó được chia quá khứ đơn có nghĩa là cái việc làm bạn này đã chấm dứt ở trong quá khứ luôn rồi là đã từng chơi với nhau trong quá khứ và bây giờ cũng đã chấm dứt không còn chơi với nhau nữa thì mình mới chia cái câu này là they were friends họ đã từng là bạn với nhau ok và ở đây cái phần này là cái phần khó nhất này là cộng với động từ ở thì quá khứ ví dụ như cô có chữ she she hôm nay cô uh, she worked ví dụ cô có câu là she worked five days a week cô ấy đi làm 5 ngày một tuần thì đây là một cái câu chia ở thì hiện tại đơn đúng không bởi vì nó miêu tả một cái sự thật hiển nhiên là cô ấy đi làm 5 ngày một tuần ok nhưng mà điều con thấy là nếu mà nếu mà mình phải chia trong hiện, hiện uh, ờ, trong cái hiện tại đơn á có phải là con phải chia chữ work thêm s hoặc là es đúng không đối với một số chủ ngữ thì tụi con phải chia thêm s hoặc es À, nhưng mà trong quá khứ thì sao? Tất cả đều phải chia, có nghĩa là dù chủ ngữ là nếu mà I work thì là sẽ không chia, ok? they work thì sẽ không chia nhưng mà đối với quá khứ thì cái gì cũng phải chia hết cô ví dụ she thì cũng phải là thêm ed mà they cũng thêm mà ai cũng thêm hết như vậy đối với quá khứ thì tất cả động tụi con sẽ đỡ phải suy nghĩ coi là chủ ngữ nào thì phải chia động từ chủ ngữ nào thì không tất cả đều phải chia hết ok tất cả đều phải chia động từ ở thì quá khứ luôn và có hai cách chia lận một cái là regular verbs một cái là irregular verbs regular verbs là những cái mà tụi con sẽ thêm ed vào á ok thêm ed vào là nói chung quy tắc của nó là gì là thêm ed vào cái động từ đấy như cô có chữ work thì sẽ thành là worked thêm ed vào mình sẽ đọc là worked còn có một số cái chẳng hạn như dễ nhất chính là go thì tụi con thấy mình đâu có được biến nó thành là go thêm ed đúng không nó là động từ bất quy tắc có nghĩa là không có một cái quy tắc gì để nhớ con phải tự nhớ cái từ đấy nó tự biến thành chữ went cái này là mình phải nhớ mình phải làm bài nhiều mình học qua nhiều thì mình sẽ nhớ được những cái này go thì tụi con sẽ phải tự nhớ nó sẽ thành là went nó không có đó là lý do vì sao nó gọi là bất quy tắc mà không có một cái quy tắc gì để biến chữ go thành chữ went hết mình phải tự nhớ à go thì nó sẽ là went ví dụ như vậy go thì phải là went run thì phải là ran ví dụ như vậy đó thì con phải tự nhớ không có quy tắc gì ví dụ có nhiều từ mình chỉ cần à thêm ed vào ví dụ walk thì chỉ cần thêm ed vào là xong đúng không đó nhưng mà những cái này là động từ bất quy tắc là con không có một cái quy tắc gì để thêm vào hết tự biến thành một cái từ khác và mình phải nhớ mấy cái từ đó ok còn đối với cái này thì dễ nhất nè cái này là câu phủ định đúng không thì didn't tụi con sẽ dùng cái chữ didn't ok she didn't và được một cái là sau didn't thì động từ của mình không thay đổi ví dụ như con thấy là they don't they don't work đó thì chữ don't cộng với chữ work nó cũng không thay đổi she doesn't work lúc này sau cái chữ doesn't cái chữ work tụi con cũng không cần phải chia động từ gì hết thì ở đây cũng vậy ví dụ cô có câu didn't thì cô cũng không cần phải chia động từ luôn như vậy được cái câu phủ định thì mình sẽ đỡ phải suy nghĩ tới cái việc chia động từ chỉ cần dùng dùng đúng cho cô cái chữ didn't cộng với cái động từ nguyên mẫu nguyên mẫu có nghĩa là nó không thay đổi gì hết là mình sẽ ra được câu phủ định trong thì quá khứ đơn ok câu hỏi thì mình khoan cần phải học tới chủ yếu tụi con chỉ cần nhớ cho cô cái câu ở dạng à, khẳng định và câu phủ định là được khẳng định là mình phải chia động từ mà chia động từ thì có hai dạng một cái là thêm ed một cái là tự nhớ không có quy tắc để nhớ phải tự nhớ cái thứ hai phủ định thì thêm chữ didn't vào và cái động từ thì không thay đổi gì hết bên đây thì chỉ cần dùng words hoặc là were thôi tùy chủ ngữ thì tụi con phải lựa chọn cho đúng cái nào words cái nào were ok So now cái này đây cô có một số câu ví dụ uh, some examples for you ví dụ ở đây cô có câu mình có một số câu thôi for example I have They watched a movie yesterday. Hôm qua họ xem một cái bộ phim. They watched a movie yesterday. Như vậy cái việc mà họ xem phim là xảy ra hôm qua rồi. Hôm nay thì bây giờ đi họ đang làm một cái việc gì khác chứ không có còn coi cái bộ phim đấy nữa. Cái việc họ coi phim đã bắt đầu hôm qua và cũng kết thúc ngày hôm qua rồi. Nha, đây là đó là lý do vì sao mình dùng quá khứ đơn ở đây thì kiểu watch nó là động từ regular verb á, cho nên là con thêm ed vào là xong. Ok. Hoặc là mình có câu They had dinner last night. Hồi tối hôm qua họ đã ăn tối. Ok. We made a cake for you. Tôi đã làm một cái bánh cho bạn. Có thấy cái chữ made này nè, nó được biến thành chữ make. Nó được đổi ra thành chữ make Make này thì nó sẽ đổi thành chữ made. Thay vì con thêm ed đúng không? Nhiều bạn sẽ nghĩ à cái này chắc là thêm đi vào là được, nhưng mà không phải. Make thì phải đổi thành made. Có một số cái tụi con sẽ phải ghi nhớ như vậy. Ok, remember that. or uh, I became a teacher two years ago. Hồi hai năm trước tôi đã trở thành một giáo viên. Ok, cái việc mà con trở thành giáo viên đã xảy ra hai năm trước rồi. Bây giờ thì con đã là giáo viên sẵn rồi. Bây giờ thì mình đã là giáo viên được hai năm rồi đúng không? Còn cái việc mà mình bắt đầu từ không phải giáo viên thành giáo viên nó xảy ra hai năm trước rồi. Ok. So that is how you use the simple past. Ok. Còn cái này thì hôm sau mình sẽ học tại vì thêm ed á, không phải là đôi khi là con chỉ thêm vào là xong mà đôi khi con phải biến đổi một xíu giống như tụi con để ý cái chữ swim đúng không ví dụ chữ swim á khi mà con thêm uh, ví dụ nha I am swimming tôi đang bơi à tụi con có bao giờ thắc mắc tại sao swimming mình lại phải thêm một cái chữ m vào đây không Ok thì đó là có cái quy tắc của nó Tại sao mình phải thêm cái chữ M vào đây Thì nó có cái quy tắc hết Nhưng mà hôm nay thì mình chưa có học cái này Bữa sau mình sẽ học sau Ok, hôm nay chủ yếu cô sẽ cho tụi con làm quen với một số cái động từ bất quy tắc Có nghĩa là những cái mà biến đổi hoàn toàn á, go thành went rồi đó Ok Và cô sẽ chỉ thêm cái này cuối cùng rồi cô cho mọi người làm quiz thử nè So here, these are the time expressions that you use in past tense. Những cái mà con sẽ dùng trong cái thì quá khứ đơn. Thì mình sẽ đi với những cái thời gian, ví dụ như là yesterday, à, sáng ngày hôm qua, yesterday morning. Hay là mình có ví dụ cô có hai ngày trước thì mình sẽ cái gì đó trước thì mình sẽ dùng chữ ago ví dụ cô có bốn ngày trước four days ago ba tuần trước three weeks ago uh, ờ, 2 năm trước two years ago thì cái chữ ago này đây ở đây nó sẽ mang nghĩa là giống như là trước đó trước đó bao nhiêu lâu á ok hay là con có thể dùng chữ last để nói về cái tuần vừa cái cái vừa rồi xảy ra ví dụ last week thì người ta sẽ thay vì con phải nói như thế này nha cô ví dụ thay vì con phải nói là a week ago một tuần trước thì con có thể dùng cái chữ last week cũng được nó sẽ giống giống nhau thay vì nói là một tuần trước thì con có thể dùng là last week người ta sẽ hiểu à cái tuần vừa rồi á uh, last month tháng vừa rồi last year last Friday chủ nhật à, thứ sáu vừa rồi last Friday ok chữ last thì nó sẽ mang nghĩa là như cái vừa xảy ra xong cái vừa rồi á ok ngoài ra mình có thể dùng một số cái như là in khi mà bây giờ mình đang là in 2022 thì nếu mà con dùng từ in 2021 trở xuống thì người ta sẽ biết đó là quá khứ đúng không từ 2021 trở xuống thì người ta sẽ biết đó là quá khứ 2007 for example you say I was born in 2010 uh, for example thì 2010 là người ta biết à đây là quá khứ tại vì bây giờ đã là 2022 rồi đúng không Okay, so it's not hard to recognize past symbol. Now, uh, I want you to do some quizzes about the irregular verbs. Chủ yếu những cái quiz này thì cô thấy là đều là một số từ mà mình hay dùng á. Tụi con cũng hay rất là hay dùng. Ok, chủ yếu mình làm quiz hôm nay để là mình ờ, để mình có biết được nhiều những cái động từ bất quy tắc hơn. Ok, có thể có một số cái tụi con đã biết rồi, có thể một số cái mình chưa biết thì xong qua cái quiz này tí nữa cô sẽ giải đáp mấy cái uh, cái chữ nào mà nếu mà các bạn làm sai nhiều okay so guys I'm about to send the link in the chat box okay and don't worry for quizzes everybody can join okay for quizzes everybody can join do you guys want to play in team or want to play alone write in the chat box for me you guys want to play in team or just play by yourself um, wow, I think I seen more work team than alone. Cô nghĩ là cô thấy nhiều chữ team hơn là chữ alone. Okay, so I think most of you like to play in team. We're gonna play in team. Uh, sorry guys, cái này cô lỡ bấm alone rồi. Mình sẽ chơi alone trước mình sẽ chơi một mình trước nha còn lát nữa cái quiz sau thì tụi con sẽ chơi vào team tại vì cô có nhiều quiz hôm nay lắm chủ yếu hôm nay mình làm quiz để mà quen với cái dạng ờ, cái dạng những cái irregular verbs. Okay. So guys, I'm gonna send in the link. Mọi người đợi cô xíu nha. Rồi, bây giờ cô tắt chat để cô chuẩn bị gửi link nha. Okay, guys, we're gonna play uh, by yourself. You're gonna play by yourself first, okay? Then we're gonna play in team the next quiz. Okay, the next quiz, we're gonna play in team. Okay, let's see. Okay, very fast. I can see some friends here already. Okay, good. Okay, 47 already, very fast. Uh, maybe at home. Về nhà thì cô sẽ cho tụi con uh, một số cái quiz, thêm một quiz cuối tuần này thì cô sẽ cho chắc là khoảng hai quiz thay vì bình thường là cô chỉ cho một quiz thì cô sẽ cho hai quiz thứ sáu thì mình sẽ học uh, về cái cách thêm ed vào ok mình sẽ học cách để thêm ed vào một số động từ khác sau đấy thì cô sẽ cho quiz để về nhà làm ở hai dạng luôn thứ nhất là mình sẽ làm quiz ở dạng câu bình thường chia quá khứ đơn luôn và một cái nữa là cách thêm ed cho những cái động từ nào ví dụ tại sao fly nếu mà bạn nào biết fly đúng không là bắt kết thúc bằng y dài thì đối với những cái động từ kết thúc bằng y dài không phải lúc nào con cũng đổi y dài thành y ngắn con bỏ y dài con thêm y ngắn rồi mới thêm y đi có một số cái thì con bị thêm vào bình thường thôi đúng không nhưng tại sao vậy như vậy we gotta learn on Friday ok cái đấy thì sáu nay mình sẽ học 60 friends already what about the others các bạn còn lại đâu rồi cô thấy được 60 bạn rồi nè hay là cô đang bị lắc ta Only 60 friends. What about the others? What about the other 30 friends? 30 bạn còn lại đâu rồi? Cô gửi lại link cho bạn nào không nhìn thấy nha. Bạn nào chưa uh, join cái game thì mình vào nha. Okay guys, join the link please. How many friends already? Why only 60. Sao của cô nó không thay đổi gì hết ta hay là chỉ có đúng 60 bạn? Okay, so I give you guys one more minute. Okay guys, one more minute and then we're going to start. Bạn nào vẫn chưa vào thì mình vào nha. Tí nữa bạn nào ờ, vào sau cũng được, không sao hết. Cái này được cái là khi tụi con ờ, vào sau thì vẫn được vào. Nhưng mà đương nhiên thời gian của mình để làm bài nó sẽ ít hơn các bạn một xíu. Okay. Okay guys, countdown. Let's count down. 10, 9, 8, seven, six, five, four, three, two, one. Okay, let's start. có đang chơi không? Sao của bên cô không thấy gì hết ta? Oh yes, guys are playing. Good job. So wait for your friends a little bit, okay? Bạn nào làm xong rồi thì tụi con đợi bạn mình một xíu nha. Well done, guys. Thank you. Okay, the last minute. I can see that some of you have finished, right? So one more minute for everybody. One more minute. này cái quizzes của cô, ở bên cô hình như nó hơi bị lắc một xíu nên là nó hơi chậm ok nên là tụi con có gì đợi cô một xíu So very good. Our top three, Đức Nhân, Việt Phương, and Hoàng Giang, right? Good job. Most of you got all correct. Đức Nhân and Việt Phương, all correct and one incorrect answer. Okay, tí nữa thì mình sẽ đi qua từng từ. Okay. Well done, everybody. This is our top 10. Congratulations. Now let's review. Don't worry. So first we got the word he runs to the park. Okay, bởi vì nó là he, chủ ngữ là he nên khi con chi hiện tại đơn thì động từ mình sẽ không có thêm ed đâu. Nếu mà họ lack sai đó, cô gợi ý luôn bởi vì đây là những cái bài chủ yếu. Ví dụ run thì đây mình có chạy, run will become ran. Mấy bạn nhớ, run thì sẽ thành là ran. Ví dụ có okay, he ran to the park. So run will be ran shop. Yeah, I thì đi với go. go là đang ghi hiện tại đơn mà cũng không thể dành cho chủ ngữ I được. Ví dụ như là số ít hay là những cái chủ như là she, he goes to the supermarket twice a week lại quá khứ đơn thì go tụi con sẽ đổi thành là went. Go will be went. Make hồi nãy mình có cái này hình như mình có qua. Make mình có học cái bài một trong mấy cái bài đầu tiên là những cái hành động hair rồi đó thì make my bed nó sẽ mang nghĩa là dọn your bed. Okay, dọn lại ví dụ con dọn lại go. Ok, Trong quá khứ thì make thì đổi thành là make become made next one question four sorry câu là vẽ thì tụi con sẽ đổi thành drill draw là cô thành là drill ok động từ bất quy tắc nên là làm nhiều bài tập sau đấy thì từ từ mình sẽ nhớ đó là lý ok để mình ghi nhớ mình draw thì sẽ đổi thành là drill ok draw will be drill old động từ bất quy tắc buy cái này thì nó bị viết sai cái đề này nó bị sai my my thôi spice thì buy cái mua cái gì đó là buy thì đổi thành bought cái chữ buy ở đây này yes will be bought break à, ví dụ làm gãy làm vỡ cái gì đó ví dụ con nói I break the vase ví dụ con nói là uh, I broke my mother's vase à, con làm vỡ cái cái cái cái cái cái bình bông của mẹ đi I broke my mother's vase so broke break will become broke à, broke Next one, what do we have? Give, okay, cái chữ give nó có nghĩa là tặng, đưa. Mấy cái này là chỉ có nhớ thôi. Làm thật, give will be gave. Uh ừ -huh bạn thêm ed nha fly will be flew là flew ok fly hay là flew enjoy thì tại sao mình thành cái cái dạng mà i e có một số cái thì mình lại phải dùng là giống như kiểu like đâu đó tận hưởng thích làm cái gì will be drank ok drink will be drank ok tear ok tear thì sẽ thành là tore o r tore tore with yesterday I won quá khứ uh, take take thì sẽ là will be took à tụi con nhớ là mình sẽ không có áp dụng được mấy cái mà tụi con thấy viết giống nhau đâu ví dụ tụi con thấy make thì sẽ thành là may đúng không nhưng mà rõ ràng take thì nhiều bạn lại có thể nghĩ là sẽ thành là take đi nhưng mà thật ra không phải như vậy nó thành chữ took cho nên là nó không có quy tắc gì á nó không có cái quy tắc gì hết lúc thì nó sẽ thành cái này lúc nó thành cái kia nên là tụi con sẽ phải ghi nhớ cố gắng làm nhiều bài tập để mình ghi nhớ khi mà cô sửa bài như thế này tụi con nhớ note down những cái nào bạn nào làm sai á thì tụi con nhớ ghi chú lại để mình ghi nhớ nó ok so take will be took Remember, take will be took. And then we have thought, thought. À, think thì sẽ trở thành feed. Uh, à, feed the dog là fed. Okay, feed thì sẽ đổi thành là đầu đó. Feed will be fed. Bend. So we got bent, Bend. bend. Cúi còng xuống, cúi xuống. Đây là swam, swam. S W swam at the swimming pool, for example. Right will be wrote. Okay, right will be wrote. I begin begin chia sẻ hay là began okay throw ném cái gì đó đi throw throw will be throw, okay and then we have okay the opposite word of win pull lost okay lose will be lost lose cái gì đó vì con bị mất một cái gì đó cái quiz cô hôm nay sao nó chậm quá cái sing hát á, thì mình sẽ có động nó là danh từ nó là bài hát today I sing a song rise okay giống như là mặt trời mọc á mặt trời mọc rose rise will be rose meet will be met okay And then we have oh yeah. cái này cô hỏi các bạn làm đúng cũng khá nhiều. Ok, có nhiều bạn hay bị nhầm lẫn ở đây là I say rồi thì không thể nào có thêm s được nữa. Shit for this quiz everybody. Now let's do one more quiz. Ok. Cô cho tụi con làm thêm một cái quiz nữa nha. Hôm nay là các bạn cũng đã được nếu mà tụi con làm và có để ý thì mình đã làm qua rất là nhiều mình đã gặp rất là nhiều động từ đúng không? We met, we can see a lot of verbs here. Now, we're gonna play in teams, okay? This time we're gonna play in teams. So try your best everybody hôm nay chủ yếu là mình sẽ làm những cái quiz để mà ôm để mà làm qua những cái động từ how many teams let's see maybe the maybe 10 teams yeah Oh, today let's try a very big team, okay? Only four teams only. Okay, only four teams or maybe five. Okay, I think five is a good number. So next khi mà làm xong tụi con sẽ thấy cái câu hỏi uh, làm xong khi mà tụi con trả lời xong nó sẽ hiện câu hỏi được câu trả lời đúng ra nữa nên là tụi con nhớ để ý cái câu trả lời đúng để khi mà cô sửa bài có nhanh quá thì hồi nãy mình có thể mình nhớ mình vẫn còn nhớ được ok so wow who joined already very fast how can you guys join that fast I haven't sent the link in the chat box cô còn chưa gửi link vào chat box mà có nhiều bạn đã tự vào được rồi very fast Okay, remember, I already sent the link, okay, guys? The link is in the chat box. So slow, my quizzes. I don't know what happened. Okay, this time we're gonna play in teams. Okay, guys, so try your best. Okay. Uh, yes, already 15 to 16 players a team. So try your best. Okay, we only have five teams. 80 friends, 79 friends already. Okay, what about the others? So here are the first four teams. Okay, Bảo Ngọc, you don't have to join that much. Bảo Ngọc, con thấy cô thấy con tham gia rất là nhiều nick nè. Bảo Ngọc tham gia tới tận 4 năm nick lận, có sai nick nào? Đó để cô kiếm Bảo Ngọc. Is it you Bảo Ngọc? Is it you? Đây có phải là Bảo Ngọc không? Yes. Okay, con không cần phải join nhiều như vậy đâu, mình dùng một nick thôi, Coi dùng nick nào? con chỉ cần trôi một lần thôi ngọc hiểu không bây giờ ngọc dùng cái nào có xóa bớt nè ngọc dùng cái nào con dùng cái bảo ngọc nào ngọc which one do do you use dạ cái nào cũng được hết ok cô sẽ xóa bớt nha ok delete mình không cần phải vào nhiều đâu không cần phải vào nhiều đến vậy đâu ok con chỉ cần vào đúng một lần là được rồi ok Jack cũng vậy nè các bạn không cần phải vào nhiều đến vậy đâu ok các tụi con nhớ nha cái nào mà có dấu sao là cô biết tụi con đang làm và lần hai á ok khi nào ví dụ cái cái lúc đấy mình gặp trục trặc gì đấy thì mình vào lại còn các bạn nào mà vào đến mấy năm sáu bảy tám lần gì đó thì mình không cần phải vào nhiều đến vậy đâu ok jack too jack ở đây cô thấy vào đến lần thứ ba thứ tư rồi nè nên cô xóa bớt nha You just need to join once, okay? Now I will shuffle again. Bây giờ cô shuffle lại một xíu. So 94 participants are ready. Okay, I think we can start now. I know that there are some friends that there are teams with many with many more friends. Do là tụi con vào hồi nãy nhiều quá nên là khi cô xóa bớt thì cái có có team thì ít người hơn có team nhiều người hơn ok but it's okay just try to do your best tụi con cứ cố gắng um, mình làm điểm cao nhất có thể là được ok so I will start the game right away in five four three two one okay guys let's start our top of you guys. Our top five today, top, top five groups. Good job. Especially the grumpy monkeys. Right behind you is the lazy squirrels. Okay, very good. Uh, but in uh, but uh, in individual, so the first, the best friend is Zhang. Okay, then we got my Zhang. The second place à, cả hai đều làm sai một câu thì phải 95% thì chắc là một câu đúng không? Để cô xem à hai câu khác nhau này Ok. Yes, but uh, maybe Hoàng Giang dạ is quicker. Okay, so she has the higher score. Congratulations. Then we got Sunflower for top three. Uh, Ngọc Bích top four. Genius. Thảo Ngân, Thanh, Minh Khuê. Good job. Hân, right? I'm sorry if I misspell your name. Đức Nhân, good job. Thế Vinh, Xuân An, Huy nè, Phương nè, Hữu Khánh nè, top 15. Oh, a lot of you guys have the incorrect answer for question 22. Nhìn chung thì hình như câu để cô xem thử đi. Ở đây câu khó nhất là câu bao nhiêu? À câu 12 à. Như vậy là câu 12 mới là câu tụi con làm sai nhiều nhất. Ok, ở đây cô nhìn phía bên đây thì cô thấy câu 20 nhưng mà theo thống kê là câu 12 là làm sai nhiều nhất. Now, let's correct. Cô sẽ để ý mấy cái câu 12 với câu 20. Okay. Now the first one, drive. Drive a car. Okay, drive a bus. Okay, so you use drove. Mm, this one very good. A lot of you guys have the correct answer. B. B có nghĩa là cái hồi nãy cô có dạy đó. B đó, am, is, are. Ở thì hiện tại đơn. Thì trong quá khứ là was với lại were. Thì ở đây mình chọn là was. Become will be became. Đúng rồi begin hồi nãy mình vừa mới làm quiz trước đó luôn sẽ thành là began bite uh, you got the very famous uh, video online Charlie bit me Charlie bit me you guys know that video các bạn nào coi cái video đấy chưa cái video đấy cũng lâu lắm rồi đó cái clip của một bạn ờ, một em bé cắn một em bé khác em bé tên là Charlie bạn đó la lên Charlie bit me Ah, bit là là quá khứ của bite okay so we use the word bit cắn cắn á okay bit Charlie bit me yeah bit break hồi nãy mình vừa mới học xong luôn thì nó sẽ thành là broke okay break thì sẽ thành là broke uh -huh. bring for example hey I bring chocolate milk today À, bring có nghĩa là mang theo một cái gì đó, okay Thì trong quá khứ sẽ là brought, brought. Bring will be brought. Build like build a snowman, just like Anna in Elsa. You see, she's saying, do you want to build a snowman, right? So build a snowman, build a house, build a sandcastle. So in the past tense, we use built, built, okay? Letter D will become letter T. Built will be built. Uh, buy, uh-huh. Wow, a lot of you guys have the correct answers. Bought, good job can will be could okay I could swim. I could anything. Catch will be caught. Catch a ball, you know, catch, caught. Choose will be chose. Okay, choose will be chose. À đây là cái câu tụi con làm sai nhiều nhất nè, đúng không? Ít tại vì nó phân chia đáp án đều nhau đúng không? Tụi con làm sai nhiều nhất. Ok, chỉ có 22 bạn chọn chose thôi. Thì đây là đáp án chính xác chose. Ok, choose thì ta là chose, chọn một cái gì đó chose chọn lựa một cái gì đó ok come thì sẽ là là came uh, last week I came to my teacher's house uh à -huh. hồi tuần trước con đã đến nhà của cô giáo ví dụ như vậy came come will be came cost will be the same cost À, động từ này là động từ bất quy tắc mà mình đang làm những cái bài về động từ bất quy tắc cho nên là mình sẽ không thể nào thêm ed là được chắc chắn rồi đó cost thì nó sẽ giữ nguyên vẫn là cost trong quá khứ hay hiện tại thì mình vẫn đều dùng chữ cost ok cut will be cut đúng rồi cut thì vẫn sẽ là cut next one what do we have do will be did okay do will be did uh, for example I did my homework yesterday I did my homework yesterday I do my homework today draw will be drill hồi nãy mình có làm nè mình có gặp nè drink will be drank okay good job drive will be drove mấy cái này hồi nãy mình có gặp này it will be eight cái này các bạn làm tốt có vẻ tốt nhất nè it will be eight. ăn find will be found Okay, good And the last one, go. À cái này cô biết tại sao tụi con lại bị sai nhiều tại vì nếu mà mình không hiểu cái nào á mình sẽ dễ chọn sai. Regular verb có nghĩa là động từ thường. Động từ thường là những cái động từ mà con thêm ed được thì con sẽ gọi là regular verbs. Còn những cái động từ bất quy tắc á là mình không thêm ed được, mình phải đổi nó thành từ khác. Ví dụ như là go sẽ thành went thì lúc này tụi con phải chọn là irregular verbs. Go is an irregular verb okay walk you guys know walk đi bộ walk is a regular verb you just need to add ed okay so remember regular verb you can add ed but for irregular verb you cannot add ed không thêm ed được mà nó sẽ trở thành một cái từ khác luôn giống như là go đây thì sẽ thành là went okay so now uh, we only have five minutes left chắc chắn là quiz cuối cùng thì sẽ không có kịp thời gian để mà tụi con um, để cô sửa bài rồi nên mình chỉ chơi cho vui thôi ok cái này là bữa sau cô sẽ sửa sau ok còn bây giờ mình chỉ chơi cho vui thôi now let's play one more in team but this time uh, I only give you guys two teams only only two teams just for fun ok two teams tụi con nhớ để ý đáp án nha lúc nào cô cũng để đáp án hiện ra đây là tụi con nhớ vừa làm vừa để ý đáp án ok So two team the same home night team now will be first place and the second team. It will be the second place, okay? Okay, let me give you guys the link. Okay, here. Can you guys see the link? Is it in team already? Okay, yes. Only two teams today the sharks and the turtles. Okay. Let's see which team will be the winner. Okay, yes, I can see some friends a lot of friends now, 67 friends already. Okay, 71. Okay, last minute, the last minute, okay? hình như là theo teams thì tụi con sẽ không được tham gia nữa thì phải Yeah, participants can join after the game start. Chơi theo team thì mình sẽ không được tham gia sau khi là game bắt đầu. Nên là tụi con đoán tranh thủ tham gia liền nha. Ok, bạn nào chưa tham gia thì mình vào game nha. Cô gửi link lại một lần nữa. Ok, bạn nào đã vào rồi thì đừng nhấp thêm nha. Mình không cần phải vào thêm nữa. Một bên chơi là được. Ok. So, bạn nào nãy chưa thấy link hay là có vấn đề gì mà mới out ra vào lại thì tụi con nhớ là cái link mà cô vừa mới gửi xong. Ok. Two teams today only. Let's see who will be the winner, the sharks or the turtles. Okay. Guys, the last minute. Okay. One last minute for everybody. Okay, I'm about to start. I just uh, stopped sharing the screen. Okay, so that I will let you guys have the surprise until the end. Let's see who will be the winner. Try your best, guys. The scores, one team about 23,000. Oh no, 240,000. The other 180,000. Okay. Hai team đang cách nhau tầm vài chục nghìn điểm. Okay. có có team thì hai trăm mấy nghìn thì có team còn lại là khoảng một trăm tám mươi mấy nghìn à I don't know which team because I stopped sharing the screen oh wait I forgot to turn on the the, the music the, the sound Okay, one last minute for everybody. One last minute. Okay, let's see who is the winner. I will share the screen. Wait. Okay, let's see our winner. Who are they? Can you guys see the screen now? Okay, first play, the vegan sharks. Congratulations, the sharks, but well done, turtles. Right behind you, turtles. Okay, good job, well done. So let's see. Wow, congratulations, Very good. You got like only one incorrect answer. Then Đức Nhân. And then we have Mai Trang top 3, Minh Quân top 4, Công Khanh top 5. À, đó, có một vài câu tụi con cũng chưa kịp làm xong đúng không? Việt Phương top 6 nè, Thế Vinh top 7, Thảo Ngân top 8, Hưng là top 9. Okay, very good everybody. Okay, so today I haven't got a chance to uh, call you guys, right? Hôm nay thì mình chủ yếu là mình học mình học kiến thức mới và làm bài tập làm bài tập chung với nhau nên là chưa có cơ hội các tụi con chưa có cơ hội được cô mời nhiều đúng không? Ok, so next day on Friday sẽ có những cái bài tập mà cô sẽ mời mời bạn này mời bạn kia lên để trả lời làm bài về nhà tụi con nhớ tự mình ôm lại ok tự ôm lại cho cô các kiến thức về quá khứ đơn ok thì bữa sau mình sẽ có một số cái bài tập trên lớp và sau đấy thì cô sẽ mời các bạn lên để làm tụi con nhớ về ôn lại kiến thức đó ok so very good for our class today now I want you guys to say goodbye to your friends and then we're gonna see each other again on Friday okay Goodbye, everybody. Bye. Bye. Bye. Teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, teacher.